Chuyện cổ Grimm Sáu người hầu Xưa có một hoàng hậu già Vốn là một mụ phù thủy Mụ sinh được một người con gái đẹp và bậc nhất trên đời Nhưng mụ vốn chỉ tìm cách hại người Nên mụ vẫn bảo Ai đến cầu hôn cũng phải làm một việc đã làm được mụ sẽ gả con cho mà không làm xong thì mất mạng. Đã nhiều người chỉ vì mê nhan sắc phải liều thân, nhưng chẳng làm nổi các việc mụ giao đành chịu quỳ gối rơi đầu. Có vị hoàng tử nghe đồn về sắc đẹp của người con gái ấy, tâu vua cha. Cha cho con đi cầu hôn thử. Vua khuyên hoàng tử, không khi nào cha ưng đâu con ạ. À còn đi là đi vào cõi chết đấy. Hoàng tử ốm tương tư nằm liệt giường suốt 7 năm, không thầy thuốc nào chữa được. Vua thấy đã tuyệt vọng, buồn lắm, bảo con. Thôi, thế con cứ đi mà cầu mai vậy, cha cũng chẳng còn cách nào khác để giúp con nữa. Hoàng tử nghe cha nói, đứng dậy ngay, chàng thấy trong người lại khỏe và hớn hở lên đường. Một hôm, chàng đang phi ngựa qua cánh đồng hoang, bỗng thấy ở xa lù lù một vật gì tựa đống cỏ lớn. Lại gần nhìn kỹ, hóa ra đấy là bụng một anh chàng đang nằm dài dưới đất. Cái bụng ấy gần bằng quả núi con. Gã béo thấy có người phi ngựa đến vội đứng lên thưa. Nếu như ngài cần người, tôi xin theo hầu. Hoàng tử đáp, công cần như ngươi ta biết dùng làm gì đây Gã béo nói Thưa chữa thấm vào đâu Tôi mà phình người ra thật sự còn lớn gấp ba ngàn lần nước cơ Hoàng tử bảo ừ, Nếu quả thế thì có thể dùng được Ngươi đi với ta Gã béo đi theo hoàng tử Lúc sau lại thấy một người nằm dài dưới đất ghé tai sát mặt cỏ Hoàng tử hỏi Người làm gì thế? Người ấy đáp, tôi đang lắng nghe. Nghe gì mà chăm chú thế? Nghe xem trên thế gian mới có chuyện gì xảy ra, chẳng cái gì lọt khỏi tai tôi, đến tiếng cỏ mọc tôi cũng nghe thấy. Hoàng tử bảo, thế người thử nói xem, người đã nghe thấy gì trong triều đình của bà hoàng hậu già có cô con gái đẹp nhất đời ấy? Gã đáp, Tôi có nghe tiếng gươm chém soàn soạt Hẳn có kẻ đến cầu hôn bị chặt đầu Hoàng tử bảo gã Đi với ta Có thể ta cần đến ngươi Ba người cùng đi Lúc sau Họ thấy như có hai bàn chân ai ở trước mặt họ Họ thấy cả bắp chân Nhưng không nhìn được suốt hết Họ lại đi một quãng nữa Mới trông thấy thân người Rồi đi mãi mới trông thấy đầu Hoàng tử thét lên Chao ôi, người đâu mà dài quá Gã người dài đáp Nào đã thấm vào đâu Tôi mà vươn ra thật sự thì còn dài gấp ba ngàn lần nữa Cao hơn cả quảng núi cao nhất thế giới Nếu người cần tôi, tôi xin theo hầu Hoàng tử bảo gã Đi với ta, có thể ta cần đến ngươi Họ đi một quãng, thấy có người hai mắt bịch chặt ngồi bên lề đường. Hoàng tử hỏi, Mắt người hỏng hay sao mà không dám nhìn ra ánh sáng thế? Gã đáp, Không phải đâu, tôi không dám gỡ khăn bịch mặt chính là vì nhãn quan mạnh lắm. Tôi đã nhìn vật gì, vật ấy ắt nổ tung. Nếu người dùng được, tôi xin theo hầu. Hoàng tử bảo gã, Đi với ta, có thể ta cần đến ngươi Họ lại đi và thấy một người đang nằm sưởi giữa nắng mà cứ run cầm cập, tay chân lấy bẫy. Hoàng tử hỏi, Trời đang nóng ngột ngạt mà sao ngươi lại rét được? Gã đáp, Trời ơi, cơ thể tôi rất lạ, người ta càng thấy bức thì tôi càng thấy rét, rét thấu xương thấu tủy. Ngược lại, trời càng giá thì tôi càng thấy bức, tôi ngồi giữa đóng băng mà thấy oi bức không chịu nổi. Lúc ngồi ngay giữa đống lửa lại thấy rét không chịu nổi Hoàng tử bảo Thật là người kỳ dị Người có muốn theo ta thì đi với ta Họ lại đi tiếp Và gặp một người đang vương cổ mà nhòm qua các chõm núi Hoàng tử hỏi Người làm gì hăng thế? Gã bảo Tôi có cặp mắt rất sáng Nhìn thấy mọi núi cao rừng rậm, đồng ruộng, lũng sâu có thể thấy khắp cả thế gian. Hoàng tử bảo gã, nếu người thuận thì đi với ta, ta đang thiếu người có tài ấy. Hoàng tử đem sáu người hầu đến thẳng thành đô, chỗ mụ hoàng hậu già ngự trị. Chàng không để lộ tung tích, chỉ nói, nếu người chịu gả con cho tôi thì sai gì tôi cũng làm. Mụ phù thủy thấy chàng đẹp trai thế mà xa vào tay mụ thì mừng lắm, Mụ bảo Tao sẽ giao cho mày ba việc Làm được cả thì tao gả con cho Chàng hỏi Việc thứ nhất là gì? Trước tao có đánh rơi xuống hồng hải một cái nhẫn Mày đi tìm về cho tao Hoàng tử lẻn về bảo sáu người hầu Việc thứ nhất không dễ đâu Ta phải tìm một cái nhẫn rơi ở Hồng Hải Biết sao bây giờ để tôi xem nó nằm chỗ nào Gã sáng mắt nói Gã ngó một lúc rồi nói Kia rồi, nó bị mắc trên một mũi đá ngầm Gã người già duỗi lưng nói Tôi lấy được ngay, chỉ tiếc chưa nhìn thấy Gã béo hét Chỉ cần thế thôi à Gã nằm phục xuống ghé miệng sát mặt nước Sóng biển xô vào nhau như một hang ngầm Gã uống một hơi dài cạn sạch nước Còn trơ đáy biển ráo khô như bãi cỏ Lúc ấy gã người dài mới cúi xuống Gã chỉ hơi nghiêng mình đã nhặt được nhẫn Hoàng tử cầm nhẫn mừng lắm Mang ngay về cho mụ già Mụ kinh ngạc quá kêu Trời đúng cái nhẫn này rồi Việc thứ nhất đã xong Nhưng còn việc nữa Mày có thấy 300 con bò mộng đang ăn cỏ ở ngoài bãi trước lâu đài không? Mày phải ăn bằng hết 300 con bò ấy Phải ngốm cả da, lông, xương, sần. Dưới hầm có 300 thùng rượu vang Mày cũng phải nóc cho bằng cạn Bằng không, mày sẽ không còn được toàn mạng Hoàng tử hỏi Liệu tôi có được mời các bạn cùng ăn chăng? Ăn uống thiếu bạn phỏng còn gì thú vị Mụ già cười nham hiểm Cho mày mời một đứa cho có bạn Nhưng chỉ được một đứa thôi Hoàng tử ra tìm sáu người hầu và báo gã béo Hôm nay người là khách của ta Cứ việc ăn thật no nhé Gã béo căng bụng Ăn một lúc hết sạch đàn bò 300 con Đến một sợi lông cũng không còn Ăn xong gã còn hỏi Liệu sau bữa điểm tâm ấy có gì nữa không? Gã tu cạn mấy trăm thùng rượu, chẳng cần rót ra cốc, chẳng bỏ sót một giọt. Bữa ăn đã xong, hoàng tử vào báo cho mụ già biết. Mụ kinh ngạc lắm bảo, chưa có đứa nào làm được như thế. Nhưng còn việc nữa. Mụ nghĩ bụng, đằng nào rồi mày cũng mất đầu, thoát khỏi tay ta sao được. Mụ hẹn, tối nay Tao sẽ cho con gái tao vào phòng mày Mày phải ôm nó mà ngồi suốt đêm Cấm ngủ Đúng nửa đêm tao sẽ đến xem Nếu lúc ấy mày buông tay rồi Tức là mày thua cuộc Hoàng tử nghĩ thầm Khó gì việc này ta thức được Nhưng chàng vẫn gọi các người hầu vào Và nói cho họ biết Ai biết mù sâu của nó thế nào Cẩn thận vẫn hơn các người hãy thức canh và phải chú ý, chớ để nàng ra khỏi phòng. Tối, mụ già đưa con lại, giao tận tay hoàng tử. Gá người dài vội nằm khoanh lại thành một cái vòng quanh hai người. Còn gã béo đứng canh ngay trước cửa, họ tưởng thế là chắc, không ai lọt vào nổi. Hai người ngồi trong, cô gái chẳng nói một câu. Nhưng nhờ ánh trăng dọi chiếu qua cửa sổ soi tỏ khuôn mặt cô, nên hoàng tử vẫn thấy được dung nhan tuyệt vời ấy. Chàng cứ ngắm hoài, yêu thương, mừng rỡ tràn đầy, không hề thấy mỏi mắt. Khoảng 11 giờ khuya, mụ già niệm chú cho mọi người thiếp đi, rồi mụ hóa phép cướp người con gái. Họ thiếp đi cho đến tận 11 giờ 45 phút. Khi ấy yêu thuật hết linh nghiệm, mọi người tỉnh dậy. Hoàng tử kêu Vả đến nơi rồi, ta thua cuộc rồi. Mấy người hầu trung thành cũng bắt đầu than thở. Bỗng gã thính tai bảo, Im nào, để tôi nghe xem. Gã lắng tai nghe một lúc rồi bảo, Cô ấy đang ngồi than thân trong một quả núi đá, cách đây khoảng 300 giờ đi bộ. Cậu người dài là người duy nhất làm nổi việc này. Cậu ấy cứ duỗi dài ra thì chỉ cần bước dăm bước là tới nơi. Gã người dài bảo Được, nhưng cậu mắt sắc phải đi với tớ Ta sẽ cùng dọn quả núi ấy đi Nói đoạn, gã sóc luôn gã bịt mắt lên vai Và chỉ trong nháy mắt Chưa kịp trở bàn tay hai gã đã đứng trước quả núi bị yểm bùa Gã người dài vội tháo cái khăn bịt mắt gã kia Gã kia mới trừng mắt Cả quả núi đã nổ tan ngàn vạn mảnh Gã người dài vội bế bổng cô thiếu nữ lên và chỉ trong nháy mắt gã đã về đến nơi. Gã là đi đón nốt bạn về cũng nhanh như vậy. Trước khi đồng hồ điểm 12 tiếng, họ đã ngồi lại cả ở đó, tỉnh táo hớn hở. Đúng nửa đêm, mụ già rón rén bước lại, vẻ mặt mụ kiêu kỳ như muốn bảo. Giờ thì mày ở trong tay tao rồi. Mụ cứ tưởng con gái vẫn còn ngồi trong núi cách đây vài trăm dặm. Ngờ đâu, mụ thấy con vẫn ngồi nguyên trong tay hoàng tử, mụ kinh hãi quá kêu, thằng này thật cừ hơn ta. Mụ còn biết nói sao nữa, đành phải gả con cho hoàng tử. Nhưng mụ khẽ rỉ tai con, thật là nhục cho con, không kiếm được tấm chồng tương xứng, để từ nay cứ phải vâng theo một đứa dân thường. Người con gái bị tổn thương lòng kiêu kỳ sinh căm giận, nghĩ cách báo thù. Sáng hôm sau, nàng sai chở 300 thước gỗ đến rồi nói với hoàng tử. Mặc dầu ba việc đã xong, ta sẽ chỉ lấy chàng khi nào có kẻ dám ngồi giữa đống gỗ cháy mà chịu được lửa. Nàng nghĩ, chẳng kẻ hầu nào chịu thiêu mình vì chủ đâu, và vì yêu nàng tất chàng sẽ phải đích thân ngồi vào, thế là nàng thoát. Sáu người hầu bàn nhau Bọn mình ai cũng đã làm được một việc Chỉ còn cậu rét rung chưa làm gì Giờ đến lượt cậu ấy Họ đã khiêng gã rét rung lên đống gỗ rồi đốt lửa Lửa cháy suốt ba ngày Cả đống gốc ấy ra tro Nhưng lửa vừa mới lụi đã thấy người rét rung đứng dậy giữa đống tro run rẩy như tàu lá mà bảo Đời tôi chưa khi nào thấy rét như thế này rét thêm tí nữa chắc đến chết cống mất Người con gái đẹp không còn kế nào khác Đành nhận lời lấy chàng trai lạ mặt Nhưng lúc họ lên xe ra nhà thờ làm lễ cưới Mụ già lại nói Ta không chịu được cái nhục này Mụ sai binh tướng đuổi theo Hạ lệnh chúng phải giết sạch Và đem bằng được con gái về cho mụ không ngờ gã thính tai đã nghe được cả những lời dặn dò kín đáo ấy Gã hỏi gã béo Làm thế nào đây? Nhưng gã này đã có kế rồi Gã nhổ ngay nước biển đã uống khi trước ra Mới nhổ vài bãi đã thành một cái hồ lớn chặn đường sau cổ xe Đám tướng của mụ già không sao tiến lên được Và bị chết đuối rất nhiều Mụ già biết tin lại cho một đội giáp binh nữa đuổi theo nhưng gã thính tai đã kịp nghe thấy tiếng đồ binh giáp va nhau lách cách. Gã giật cái khăn bịt mắt gã mắt sắc Gã này mới chỉ hơi nhướng mắt, quân thù đã tan tành như mớ thủy tinh vụn. Đoàn người yên trí đánh xe đi tiếp. Khi cặp vợ chồng vào nhà thờ làm lễ cưới đã xong, sáu người hầu nói với chủ. Giờ người đã tọa nguyện, không cần đến chúng tôi nữa, chúng tôi xin đi nơi khác tìm vận hội. Ở phía trước cung điện của hoàng tử, cách độ nửa giờ đi bộ có một thôn nhỏ. Lúc họ đi ngang đấy, thấy một người đang chăn lợn ngoài thôn. Hoàng tử bảo vợ, Nàng có biết thật ta là ai không? Ta không phải là con vua đâu, mà chỉ là con của một người chăn lợn. Người chăn lợn kia chính là cha ta đấy. Rồi đôi ta cũng sẽ phải giúp cha một tay. Nói đoạn, chàng xuống xe dắt nàng vào quán trọ. Chàng rí tay bảo kẻ hầu trong quán, đợi đêm lấy trộm quần áo sang trọng của hai người đi. Sáng hôm sau, lúc hai người dậy, quần áo mất sạch chẳng còn gì mặc. Mụ chủ cầm vào cho nàng một cái áo cũ với đôi tất len cũng đã cũ. Mụ còn làm như món quà lớn lắm, mụ bảo. Không có chồng cô, tôi chẳng cho cô tí gì đâu. Nàng lại càng tin Đúng chồng mình chỉ là anh chăn lợn Nàng cũng đi chăn lợn với chồng và nghĩ bụng Cũng là đáng đời mình cứ hay kiêu kỳ ngạo nghễ Như thế được tám hôm Chân nàng đau nhất không thể chịu được nữa Khi ấy có một người đến hỏi nàng có biết chồng nàng là ai không? Nàng đáp Có chứ, là anh chăn lợn Nhà tôi vừa ra xong Hình như đi mua dây bán rợ gì đấy Dừng mấy người nọ bảo Đại đằng này đi Chúng tôi sẽ đưa cô đến nơi Họ dẫn nàng lên cung điện Lúc nàng vào đến phòng lớn Thì chồng đã ở đấy Mình khoác áo bào Nhưng nàng không nhận ra Mãi đến lúc chồng kéo tay hôn nàng Thì nàng mới biết Chàng bảo Ta chịu khổ vì em đã nhiều nên em cũng cần chịu khổ vì ta. Đám cưới được tổ chức ngay và người kể chuyện này cũng đã rất muốn đến dự. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh cho Vương Nhụy nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.